Tử vi tuổi Tý thứ ba ngày 9 tháng 2 năm 2021, tức ngày 28 tháng 12 năm 2020 âm lịch. Chính tài giúp tuổi Tý thu được một khoản tài lộc kha khá trong ngày hôm nay, đó có thể là thành quả từ những quyết định đúng đắn từ trước đó của con giáp này. Hãy tiếp tục quyết đoán hơn nữa trong tương lai để có những cơ hội đáng quý không vụt mất. Bản mệnh là người thông minh, nhanh nhẹn nhưng đôi khi còn cầu thả, chưa dành toàn bộ tâm huyết cho công việc. Tính cách này sẽ không được lãnh đạo đánh giá cao và khiến người tuổi Tý khó thăng tiến trên con đường công danh sự nghiệp. Hãy sớm chấn chỉnh lại thái độ của mình nhé.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 Vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Sửu tiến triển vô cùng suôn sẻ nhờ có tam hội phù trợ, nhờ có những gợi ý hữu ích của cấp trên hoặc đồng nghiệp mà con giáp này tìm ra được phương án giải quyết vấn đề hợp lý. Bên cạnh đó, bản mệnh luôn cẩn thận khi làm bất cứ công việc gì. Mối quan hệ xã giao hài hòa còn giúp con giáp này gặp được người có cùng chí hướng với mình. Hai người có những mục tiêu tương đồng, nếu cùng nhau cố gắng sẽ đạt được thành tích rất đáng ngưỡng mộ. Cho dù hiện tại gặp khó khăn, cũng hãy kiên trì nhé vì người tuổi sửu là con giáp thành công muộn. Tuy nhiên, ngũ hành thổ khắc thủy nhắc nhở bản mệnh cần quan tâm và trò chuyện với nửa kia của mình nhiều hơn. Dường như con giáp này đã quá bận rộn cho sự nghiệp nên lờ đi những điều người ấy đang làm cho mình. Hãy nhớ rằng tình cảm thì quý giá hơn tiền bạc rất nhiều. Giờ tốt trong ngày 15 giờ đến 17 giờ, quý nhân phù trợ, hợi, mùi. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi dần Thiên quan giáng họa, người tuổi dần có thể sẽ phải đối diện với kẻ tiểu nhân trong ngày hôm nay. Tiểu nhân sẽ tìm cách ngáng đường khiến vận trình công danh sự nghiệp của con giáp này tiến triển một cách chậm chạp và gặp nhiều trở ngại, khó khăn hơn bình thường. Tuy nhiên, dù tình huống phải đối mặt có như thế nào đi chăng nữa, bạn mệnh cũng cần hết sức giữ bình tĩnh. Nếu kích động, hành động nông nổi thì tức là tuổi dần đã rơi vào bẫy mà tiểu nhân đặt ra rồi. Hãy tin rằng mọi việc đều có cách giải quyết của nó, cũng vì thế mà đường tài lộc có phần thăng trầm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 Do phạm cục diện tương hình nên người tuổi mão rất dễ gây mất lòng người khác. Con giáp này dễ đưa ra những quyết định thiếu chính xác vì không muốn nghe theo lời khuyên của bất cứ ai, quá tự tin vào khả năng của mình. Bên cạnh đó, nếu muốn góp ý với người khác, bản mệnh không nên lên án quá mạnh mẽ những lỗi sai do sơ suất của người khác. Hãy sử dụng những từ ngữ uyển chuyển hơn, tránh việc gây tổn thương cho người nghe. Trong ngày có điểm báo đe dọa về tài lộc nên tuổi mão cần phải hết sức thận trọng trong quá trình sử dụng tiền bạc của mình. Đường tình duyên của con giáp này vẫn diễn ra êm đẹp, ngũ hành thủy sinh mộc, may mắn bản mệnh có một người vợ hoặc người chồng rất tâm lý, luôn sẵn sàng lắng nghe tâm sự của mình. Vì vậy, tuổi mão không nên giữ những điều khó chịu trong lòng mà nên giải tỏa cho tinh thần thoải mái sẽ chịu hơn. Giờ tốt trong ngày 15 giờ đến 17 giờ, quý nhân phù trợ, mùi, mão. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Từ vi tuổi thìn, nhờ có tam hợp nâng đỡ tuổi thìn cảm thấy hăng hái mỗi khi bắt tay và làm bất cứ công việc nào. Tuy nhiên, con giáp này cần kiên trì hơn để duy trì hứng thú trong một khoảng thời gian dài, chứ không nên cả thèm chóng chán. Để thành công thì một khi đã quyết tâm làm bất cứ việc gì nên cố gắng kiên trì đến cùng. Còn nếu luôn bỏ dở mọi việc giữa chừng, bản mệnh sẽ chỉ mang lại phiền phức cho người khác và chẳng bao giờ nhận được sự đánh giá cao đâu. Về phương diện tài lộc trong ngày có điểm sáng, người tuổi thìn cần phải lên kế hoạch rõ ràng cho việc mua mua sắm Tết để tránh rơi vào cảnh túng thiếu. Tuy nhiên, ngũ hành xung khắc ảnh hưởng khá nhiều đến vận trình tình cảm. Con giáp này và nửa kia có thể xảy ra hiểu lầm trong ngày hôm nay. Mỗi khi có vấn đề xuất hiện, bản mệnh cần bình tĩnh dành thời gian nghe nửa kia giải thích, chứ không nên chỉ nghe theo lời bàn ra tán vào của người ngoài. Giờ tốt trong ngày, 5 giờ đến 7 giờ, quý nhân phù trợ, thân, hợi. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Tỵ Nhờ có sự giúp đỡ của thiên ấn, người tuổi tỵ với đầu óc thông minh và nhanh nhạy có thể đưa ra những ý tưởng đột phá, giúp ích cho sự phát triển của công ty. Con giáp này đạt được thành công lớn, song bản mệnh cần chú ý mở rộng mối quan hệ của mọi người, rèn luyện khả năng làm việc nhóm. Con giáp này không thể làm được tất cả mọi việc nếu chỉ có một mình. Nhiều thời điểm, đồng đội sẽ mang lại sự trợ giúp đắc lực. Vợ trình tài lộc được duy trì ở mức ổn định, thu nhập có dấu hiệu tăng nhẹ một phần nhỏ là nhờ may mắn, phần quan trọng là phụ thuộc vào sự siêng năng, chăm chỉ của tuổi tỵ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 Tí ngọ tương xung, người tuổi ngọ trở nên rất nóng nảy, có giáp này khó có thể giữ bình tĩnh và không biết cách tiết chế cảm xúc nên thường hay có những hành động gây tổn thương hoặc ác cảm với mọi người xung quanh. Hãy cố gắng kiểm soát bản thân để tránh gây ấn tượng xấu nhé. Trong các mối quan hệ xã hội, bản mệnh có thể nhận ra rằng có nhiều đối tượng khác giới quan tâm đến mình. Tuy vậy, dường như đa số đều tiếp xúc tuổi ngọ với mục đích riêng. Vì vậy, tốt nhất là hãy chú ý giữ khoảng cách vừa phải. Những người đã lập gia đình cảm thấy tổn thương nặng nề vì tình cảm trao đi không được đối phương tôn trọng vận trình sự nghiệp diễn ra chưa được như mong đợi, có nhiều rủi ro trong quá trình làm ăn cũng như đầu tư, hợp tác của con giáp này. Cũng vì thế mà phương diện tài lộc dậm chân tại chỗ, bản mệnh cần chăm chỉ nỗ lực nhiều hơn để cải thiện nguồn thu nhập hiện tại. Giờ tốt trong ngày 5 giờ đến 7 giờ, quý nhân phù trợ, thân, hợi. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi mùi, Cục diện tương hại gây ra nhiều tác động xấu cho người tuổi mùi, đặc biệt là trên con đường công danh sự nghiệp. Những suy nghĩ hành động bốc đồng có thể khiến con giáp này vô ý đắc tội với kẻ tiểu nhân đang rình rập chờ cơ hội. Nhiều việc không như ý muốn có thể xảy ra bất ngờ. Tuy nhiên, bản mệnh đừng vội nản lòng mà hãy kiên trì, bình tĩnh để kịp thời khắc phục được tình trạng hiện tại. May mắn là vận trình tài lộc không bị ảnh hưởng quá nhiều, tài vận ổn định, tuổi mùi có thể an tâm mua sắm cho bản thân và gia đình trong những ngày cận Tết. Về phương diện tình cảm, dường như quan điểm ờ, không thống nhất cũng khiến cho mối quan hệ giữa bản mệnh và người thân trở nên không mấy hòa hợp, để giải quyết tình trạng này, đôi bên mỗi người đều cần phải cố gắng thấu hiểu nhau, đồng thời nhường nhịn nửa kia một chút. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ, quý nhân phù trợ, tuất, dậu. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi thân Đường tình duyên của người tuổi thân trong ngày vợ sắc, mối quan hệ giữa con giáp này và gia đình vô cùng hòa hợp. Bản mệnh luôn dành thời gian để trò chuyện, thấu hiểu những suy nghĩ cảm xúc của nửa kia, nhờ thế mà có thể nhanh chóng phát hiện những vấn đề xảy ra với hai người. Cho dù đã kết hôn hay chưa, nếu có ý định hâm nóng tình cảm đôi bên, bạn mệnh có thể tổ chức những buổi hẹn hò lãng mạn. May mắn hơn, thực thần phù trợ giúp tuổi thân đạt được những khoản thu nhập khá nếu đang làm nghề tự do. Chỉ cần mở rộng mối quan hệ của mình, con giáp này có thể tìm được những mối đầu tư đáng giá. Vận trình công danh sự nghiệp không có nhiều biến động, tuy nhiên bản mệnh luôn cần đề phòng tiểu nhân rình rập xung quanh. Bên cạnh đó, hôm nay con giáp này cũng đã hoàn thành tốt những uh, nhiệm vụ cuối cùng để tạm gác lại công việc và tận hưởng những ngày nghỉ lễ của mình. Giờ tốt trong ngày 5 giờ đến 7 giờ, quý nhân phù trợ, xỉu, thân. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Dậu Tuổi dậu không nên chủ quan trong công việc vào ngày hôm nay do con giáp này phải đối đầu với cục diện tương phá. Nếu bản mệnh không chú ý, rất có thể những công việc tưởng như đã thành công trong tầm tay sẽ gặp trở ngại bất ngờ. Con giáp này có thể biết những điều không mong muốn xảy đến với mình một phần là do có bàn tay, có kẻ tiểu nhân. Do đó, người tuổi dậu cần quan sát hành động của mọi người xung quanh nhiều hơn để phát hiện ra ai là người có ý điều xấu và bình tĩnh tìm hướng giải quyết thích hợp. Dù công việc có gặp phải trắc trở đến đâu, bản mệnh cũng không nên giấu trong lòng mà nên chia sẻ, tâm sự với nửa kia hoặc những người mà mình tin tưởng. Hai người luôn nghĩ ra nhiều giải pháp hơn một người và đây cũng là thời điểm để mối quan hệ giữa bạn và mọi người càng thêm gần gũi. Giờ tốt trong ngày 15 giờ đến 17 giờ, quý nhân phù trợ, tuất, thìn. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Tuất Mối quan hệ xã giao của người tuổi tuất không được tốt đẹp ngày hôm nay, con giáp này có thể nhận ra rằng xung quanh mình có quá nhiều kẻ nịnh bợ, muốn lợi dụng người khác để kiếm lợi ích cho mình. Để tránh xa rắc rối, bản mệnh cần giữ khoảng cách với họ nếu không muốn vướng vào rắc rối nhé. Bên cạnh đó, con giáp này cũng cần quan tâm đến gia đình của mình và lắng nghe suy nghĩ của nửa kia nhiều hơn. Tuổi tuất không nên áp đặt những suy nghĩ của mình, bắt người khác phải nghe theo bởi chưa chắc những quan điểm của bản mệnh đã là đúng đắn. Vận trình công danh sự nghiệp của bản mệnh trong ngày hôm nay diễn ra bình ổn, công việc khó tránh khỏi mọi rắc rối, nhưng nó không áp lực như khoảng thời gian trước. Tuy nhiên, con giáp này chớ nên để lợi ích che đường mà làm những chuyện trái lương tâm, vi phạm pháp luật. Giờ tốt trong ngày, 5 giờ đến 7 giờ, quỹ nhân phụ trợ, hợi, dần. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi hợi, có tam hội nâng đỡ, người tuổi hợi dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa. Thêm vào đó, nhờ bản tính hiền hòa, tốt bụng, con giáp này luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi có ai đó gặp phải khó khăn. Mọi người luôn dành sự yêu mến và tôn trọng cho bản mệnh. Ngoài ra, con giáp này còn có cơ hội gặp gỡ được quý nhân trong ngày hôm nay. Nếu tuổi hợi có đang mông lung với con đường trước mắt thì quý nhân sẽ chỉ ra giúp bản mệnh những hướng đi thích hợp, đồng thời có phương án giải quyết vấn đề trước mắt, không phải lo lắng quá nhiều. Tuy nhiên, Thủy Vượng khuyên con giáp này cần phải chú ý hơn đến tình hình sức khỏe của mình, không nên lơ là những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể chỉ vì công việc quá bận rộn. Hãy chăm chỉ rèn luyện tập thể dục, thể thao bởi đây là cách hiệu quả giúp tăng sức đề kháng và bảo vệ thân thể. Giờ tốt trong ngày 15 giờ đến 17 giờ, quý nhân phù trợ, Mão, Ngọ,